nhất rồi em ơi Cuốn nước lên anh sẽ đưa thì mình ra khơi Tay nắm tay không rời mình mãi bên nhau trọn đời C Thương cái mà anh thương Yêu cái mà anh yêu Anh yêu em y như người dân miền Tây mà yêu